wakasi mukuna pakaka niku shikuku paku shinata kashi waka paka nito pakashimono alaka pakushi alaka kushi anamaka ta, pakushi ona kata pakushi no kata kecil kata si, ala kata kecil no kata kecil no kata kashi ala pakata kecil no ala alaka ala kata kuchi mokoshi naka la kata kuchi mono kokoshi ala taku shimu kuku la ta kuchi mono no yana ala shimu kokoshi na ta pakashi ni eta thời kỳ trả quả của người Việt Nam đã đang tới kỳ thánh thần vang thơ dặn con lần chót hãy mau tu tỉnh để được hồng ân 완라나 그시 아마나 까띠 그시 알라빠 그시 와그시 나다 빠그시 꾸느 까시 Allah Baka Tugushi Allah Nahti Bài Thánh Thơ hôm nay có tự đề Việt Nam trả quả thời kỳ trả quả của người Việt Nam hiện đang diễn ra vô cùng quyết liệt trả quả những ngày đánh chiếm Đông phân, trả quả những ngày sống sân miếng điện cửa này tận diệt cho kẻ hào hùng tưởng rằng mình cao tưởng mình tài giỏi đánh đâu thẳng đó nhưng đó chỉ là hoang tưởng hảo danh của người nắm chức mà không biết rằng trên cao có chúa dưới đất có thần giờ đây tận diệt để cho mà biết sức mạnh tâm linh giáo hóa chúng sinh biết được đường thờ cúng vua hùng đất tổ tạo dựng Việt Nam tìm tàng sáng lạ của một tương lai sắp tới rất gần nhưng mà trời đất sẽ không tha tội những kẻ phản bội tổ quốc hại dân thì sẽ đến ngày lột trần tội ác thân xác không còn hồn xác tiêu tan Ai ơi người ngoan Con cháu lạc hồng Hãy mau chung sức Quá cơn dịch này Bằng tạo niềm tin Dưỡng chắc nơi Phật Giác ngộ tâm linh Để lập đảo trời đó là thiên đạo ngày mai giáng thế thống thiên giáo chủ dạy dỗ con hiền lập nên đời mới trong ba năm tới ba năm khốc liệt hoạn nạn chiến tranh lũ lụt sóng thần diễn ra liên tiếp trên khắp các tỉnh miền Nam miền Bắc đều phải gánh chịu nạn đói xảy ra là điều chắc chắn vào cuối năm nay Ái ơi lời này cho người ngay thẳng Hãy mau tu hiền Tích đức tích tâm Thì sẽ vượt qua nạn dịch nạn đói Ở trong cơ này Cuối năm 24 sẽ thể hiện ra những điều mới lạ từ chén bán xuống cuộc sống ai ơi giờ đây bế tắc lòng tin vững chắc vào nơi phật trời thì sẽ qua khỏi gian nan chắc trở sẽ qua nhanh chóng nạn của đất nước nạn của con người là lẽ đương nhiên hãy sống thuận thiên đẹp dưới ý trời hướng trên bảo hộ tới ngày thượng ngưỡng con dân nước dược có duyên biết được thánh thơ thiên đình sẽ được ban ân qua mùa dịch bệnh đó cũng là lệnh từ trên ban xuống thánh thơ của ta đến đây tạm dừng